cách móc buộc dây cáp để cẩu các thiết bị có liên quan như là máy biến áp, lô dây, cột điện, tủ điện và các thiết bị vật tư khác. Một nhỏ móc dây cáp vào tai máy biến áp. Hãy cầm cho em rồi. Anh cầm cho em đi ra ra cầm cho đây đây móc dây cáp vào cột thì có hai trường hợp. Một là khi cẩu cột từ dưới đất lên trên xe, từ xe xuống dưới đất thì phải móc dây cáp vào giữa phần cột cho cột được cân bằng. Hai là khi cầu để dựng cột vào vị trí thiết kế thì phải móc dây cách phần đỉnh cột 2 mét theo phương thẳng đứng móc dây cáp vào tai tủ máy biến áp ấy xe ca đi ấy xe ca đi đã móc dây cáp vào lô dây chắc chắn rồi nhá nhá cho cái lẫy vào nhá rồi kiểm tra cái dây xung quanh đi cân bằng chưa lên nhá cân thẳng lên xe nhá